بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تتعل الحزن إذا شئت سهلا chúng năm nay thì phải đoạn nào cái vũ tapi tam này kết sput tờ tua men tam này kết sput tờ tua men chừng bạp thì sa thì phải lo hiếu al istigol mà này bu chụp has itmar al amel thì tua này al monata chừng năm này thì phải đi vào men ha men bu chụp itmar al amel al monata nahwu ya abdullahi fa inna aslahu ad'u abdullah fa huzifal a fa huzifal fa'lu wa uniba ya anhu maknanya munada kalimah ya Abdullah chừng ya ni huruf nida abda ni chừng im munada ya ni ni con im munada ni Rona fa inna aslahu at'u Abdullah ya Abdullah ya Zaid aslahunan at'u kau yêu at'u Abdullah này này Bói ya Abdullah ni aslahunan at'u Abdullah fahu zifal fa'lu fahu zifa at'u ni pronoun wa uniba ya anhu anfi'li đó ok chừng chỉ gọi là ya abdullah misa munata ya ya abdullah này này ya này yêu là hết phần nita vậy này abda này munata asal à, nhu nắm cái uh, ờ, ad au này ya nắm ad au ab abdullah biết gan hạt dọc chứ ní gần chạy da mày gần tì da về mấy chừng da ập tuần lo giờ cái nó nói chừng như mình sụp bị đi thì bọn nó ập đấu ập tuần lo trăm này cậu yêu nó da nè à, à, nếu mà nà là ya Abdullah fa inna aslahu at'au Abdullah fa huzifal fa'lu bagaikan huzifa at'au ni wa uniba cái mức ya nó chúng nối fa'al at'au ni an hu ni an fa'al ni an hu nữa này والمناتا خمسة أنواع مناتا نمتا مجني المفرط العالم تسا المفرط العالم تتوى والنكرة المقصودة تكلاو والنكرة غير المقصودة تبا والمطاف تلم والمسبح بالمطاف جن آه، مناتا نمتا المغنية آه، نمتا المغنية تسا يولا آه، المفرط العالم al-mufrad al-alam. Tisa. Nah, lục này al monatan tan mơ tisa al mufrad al alam. Hakik mana al mufrad al alam. Hakik mufrad ini con kia iya di hasiyah tum hasiyah le le Al mufrad al alam huwa ma laisa mutafan wala sabih bin mutaf. Nih. Ma laisa mutafan mudhafan wala sabihan bil mudhaf niya có maksud là mufrad binin không cái là mufrad mà nó hay sao nè mufrad binin kan mudhaf op là nó laysa sabih bil mudhaf mudhaf dia kala tala ờ, taliu taliu jabalin jabalin ni mudhaf ya ni Ota hajalah hadza taliu Jabalin Jabalin mudaf syabih mumudahun jelas kayak Sabtu lăn, oke okay. Jabalan nih nih nih ya syabih tàu này, như giao khảo tôi biết thì nếu như am như như hồ hơi cần đang mudaf Talion Jabalin mudaf mudafun ilai tapi thì nếu đang syabih mudaf Talion lăn, chừng lăn pin ini chừng maf'ul bihi ni trong thợ đó ni công yêu là ma yêu mắc xuất bị một thợ bị à, ăn một phát và làm đi bị ní đi ma lên sa một thợ phấn hoặc kênh một thợ ó và la sa bị bên một thợ kế vợ á một phát bị ní đi nắm chưa giao ca ya dày tu này nè ya dày tu ni công yêu là một phát à làm bị ní nè ừ. bỏ cái kênh một thợ ó kênh một thợ phân ilayo tapi pini mufrad yaitu có chứng trở lại ya dày than có chứng da dày thun coi chừng mà nãy nhóc một mufrad có một dư mufrad một ni na có một na musanna jebok có một dư mufrad một mufrad có một một mufrad na có một dư mufrad jebok có dư mufrad gầy maksud tahap ni nè nè à, bọc ấy chừng da dày tú da dày tán da dày thun ok ấy à, cái mù ta hoa này cái mù ta hôm nay hạt en nè này cái mù ta hôm nay dệt hạt en nhưng mà dày tàn dày thun không cái nọ nên nó mặc maksud lại mufrad nih nih kong ile mufrad alam ya nan tisa mufrad alam ma laysa mutawafan wala sabih bil mutaf nah tên nhớ là này mutaf này kaga ni sabih mutaf này kan gane yo ne no kita sudah tahu ada jamu jana mufrad jana cái nó nhầm ta lầm mơ đây thế mà ha ha sa ha sa cái mình nói chỉ cái ha sa nó và văn muta không văn munata không satu anwa này al mufradul alam ok thì sa chỉ bài mufrad alam này Yang pakai ya zaitun nih. Oke. Okay. Misal ya zaitun ya này như là Arab ya hot funita zaitu munada. Munada. Oh. Nan i munada, mak ya zaitu ya munada. ok bắt tay lại sabihin ni ka ka ka misahan nan misahan sana oh ah. titua wan nakiratun maqsuda titua an nakirah al maqsuda haki yo nakirah maqsuda ni à, ah, nakirah kong gai kamnat maksud na pa haga haga utahon ni seh to hat na ba ni ana la ya talib ikra janan ni nakirah maqsuda na tay tam haga nan mo ye boleh នឹងសេះតមាថ្នាក់ទៅឡាឧទាហរណ៍ទៅឡាយ៉ាតលិបយ៉ាតលិបអ៊ីក្រ៉ចាណានឹងណាគេរស់មកស៊ូតាហ្នឹងនេះយ៉ាតលិបអ៊ីក្រ៉មកស៊ូតានេះគេអឺ هي التي يقصد بندائه معين ណាគេណា هي هي التي នេះនេះ هي التي يقصد binidaiha muayyan nih muayyan ya kata lain kan ini hat hat nasihat nak pak ini jelek ya talib nah jadi anak kita maksudahnya kentam hagang bang ya lugang dia tapi jelek kentah hagang nih ya nah ini maksud nama ya maksud nah ini kan misalnya ya talib nih ya talib ini ya nakirah maksudah nih titua wan nakirah diklau wan nakirah gaya maksudah an nakirah غير المقصودة Nyukkan ni apa? Dạ. Hiyallati Ni ni Kahiyallati La yuksab Ni ni Cik la mai La yuksab Binidaiha Muayyan Thế nên nè Hầu hầu hầu khinh hay hà gan hà gan không? អូតាហើយយកកះអូនកាត់ស៊ុំតាកាត់តាទុយជីឡានទីឡាយ៉ារ៉ូជូឡានខូសប៊ីយាទីហើយកដេះកណមកសុតហាកាងឡៃអូសបបកាត់យាបោះមឡៃកាងឡៃកដេះមិនប៉ាត់ងិនកាត់ទុយកណាជឹងយាអូតាហើយកកៅងាមីសាកកៅលិលអាម៉ានេះកកៅលិលអាម៉ានេះកកៅលិលអាម៉ាឡាយ៉ារ៉ូជូឡានយ៉ារ៉ូជូឡានខូសប៊ីយាទីខូសប៊ីយាទីតងប៉ាន់ងិនកប់ Right, tong pan kan kau tui tengen kau hai. Mana kat dia humta maksud hai hagang-hagang kau nah. Nya chong tin ni kan ni ni. Ya ta hal ungtu de tam thana kala ya talib maksud ya nan. Na kira maksud dah ya nan. Kal khin tan tu hagang-hagang wa ke tarikh nya nan. Tapi jadi wa khin ahiyal lati la yusab bi nidaiha muayyan. Hai ke dah. Ha mansub tu menyun ni mansub ya. Keng hasad hasad ka je pa hukum nya kan ni de khan sarah mana nya nan. Wal mudaf Tipa tiklau mut tipa mutaf munata mutaf. Oh. Tilmau al mutaf ilai. Al mutaf ilai thì nirpa pa làm lemmer này, làm lemmer cái munata anta lemmer. Uh, al mufrad à, al alam an nakirah al maqsudah thì thao tăng nhớ này. Al mufrad al alam ma laysa mutafan wala sabihan bil mutaf. Giao cái ya zaitu, sách cái hầu ya, sách cả homisa. Titua an nakiratul maqsudah hiyallati yuqsad binida iha muayyan ya talib okay. tiklaw an nakirah ghairun maqsudah hiyallati la yuqsad binida iha muayyan khen maksud hay hagang gang oh ka qaulil a'ma ya rajulan khuz biyadi thì ba al mutaf til mư al mutafun ilay mutaf đang chỉ ba cầm cái này giờ ya ah, to li an jabalan nana chừng hukum như này fa ammal mufrad fa ammal mufradul alam wan nakratun maqsudah fayubnayan ala ma yudfa'an bihi fiha lil i'rab fayubnayan ala tam ingkana jengtebah bangsa-bangsa kelma ya bangsa-bangsa Pronoun fa'ammal mufrad al-alam nih នេះនេះកុំ mufrad alam នេះ fa'amal al mufrad al alam ហុកុំយីហេបលវណ្ណាកិរតុនមកស៊ូដានេះ fayubnayan មកណាតុងទួទួន al-mufrad al-alam wa nakratun maqsudah ni fayubna yan bina. Hmm. Bina nó kan kan murab nè. Yubna yubnayan ala ma yudfa'an bihi fi halatin i'rab. Mana gan bina như giáo ca bina như tiếng ngọ i'rab uh, vậy. Ô ta hỏi là ja'a này ja'a zaitun này. Zaitun fa'ilun marfu' bit tammah vậy kìa. Này. Bina ya là ya zaitu. Này, ni con maksud là fayubnayan ama la alama yudfa'an bihi ni ni mana ya la bi z ấy nyu một phố bi này có một phố rồi ta bi bi na bi này một phố bi bi na ya ja a zaitun một phố wa alamat rafihi tamma tapi bi này ya zaitu munata mabni ala tam ok rofo ya kau tapi ini ni uh, mab mu'rab jadi mabni thế nên nia cũng như là mặc dù lại phải giúp nayan giúp nayan cái al mufrad al alam và nakrotul maksuda alama yudfa'an bihi mana jadi isem mufrad alam này không nak maksuda nyu nyu nyu rofo je per pina nyu jonan gai dan ne pini hasil ka potamnya kan sarah bahasa bahasa ya utah je lai musanna je lai ya zaita utah je lai jaa jaa zaitan này ini merfo cái là liều hai biến là biến như nào ta thì lại da dày tá, thì lại mập ní à, à, à mona tá mona tá à, ờ, cái à, mập ní à là tổng ní mập ní thì tế lại mập ní à là tổng ó mập ní thì ngờ cái mập ní à liều cái giống như mưa sân nà nè hoặc cái lại mập ní à là tổng chứ không mập ní à là liều giáp biến ní một phô cái một phô biến là liều hoken dari ho yo ja ze ton je lai mot fo pe bị ma tapi musana wa je lai mot fo pe le ha do kau le hasa hasa morab sapina denan ye ken kha denan được, nan yang tu ya ya oke ken kha denan ye yo kau tapi hasa i'rab hasa bina Bagai fa amman mufrad al alam wan nakratun maqsuda fa najan alama yud faan bihi fi halil i'rab bagai fa najan yang bina mufrad alam ni hung nakirah maqsudah này alat dom engkana engkana na kinan engkana uh, mufrad alam à, hong nakira maqsudahan na à. kana musanna pinan maksud nyo uh, ờ, al mufrad al alam hong nakira nakira maqsuda engkana yan na engkana Thank you. anh ca cái Okey nan engkana ke mukhratin. Mukhratin giao ka ya zaitun okay. Fajubna alat tom. Okay. Như này cái alam nhá này, mufrad alam nhá này. Ya rajulu. Này mufrad cái này, à này cái nakira maqsuda ya này. Còn chỉ lại em ca này nè. Vậy là Arab nhớ ya harfunita zaitu munata mabni ala tam fi mahalli nas mabni ala tam phi mahalli nas Jaka niya hot funita rajulu munata mabni ala tom thì mahal nas chứ mabna mabni yo nan wa fayub nayan nó kênh fayub rabano na fayub nayan chừng tên nhá mufratin chừng ờ, dây tôi ní isem alam à mufrat alam rajulu ni nakira maksuda au jam ataksid au au ni kana hai pikani ni au kana ni kana ini ni au kana hakibat sukana ini ni Ah, mufrad alam ah wan nakirah maksudah muntas. oke okay. mufrad maksudah oke okay, maksudah nakirah maksudah oke okay. aukana seh bikana bini aukana jam ataksir ya nahwu ya zaitu jam ataksir ini mufrad alamnya nih tapi jamak taksir ya rijalu ini hakikatnya nakirah maksudahnya nih tapi hasa ala is, uh, mufrad alam hasanan nakirah maksudah nah. À. au kana jam'am au kana bagai au kana mufrad alam hau nakirah maksudahnya jam'am muannas salim nahbu ya muslimatu jahat funita muslimatunan munata mabni ala tam fi mahalli nasb nó chừng như này mabni ala tam hơi cho tăng vì nó bao cái vậy là một rap nó tăng vì nè nó từ cái nào bao cái tăng pin này hô tăng vì nó này cái do như mập như coi như au murakkaban masjidan ờ, au murakkaban Uh, au kana bangga au kana hakik mufrad alam hong nak maksudahnan murakkaban masjidan yauka ya ma mati karibu ini ya harfun nida mati karibu ini munada ke mabni alat tam fi mahalli nas oke okay. wa yubnayan alal alif fit tashniyah wa yubnayan alal alif fit ke fit tashniyah bu ya nih ah, nah bu ya zaitani wa ya rajulani Ya Zaitani Ya Rajulani Ni bao ghét Ya Zaitani Ya harfun nita Zaitani Munata Mabni Ala ke Mabni ala alif Niyabah anit tamma Fi mahalli nas Niyar Rajulani Yau Kab Bini con lẹp pha giúp nayan ma yut fa an bihi fi halil eram kanin bao ghét dễ là nhập pina Arab nhập Arab nhập tầm má pina nhớ có tầm má gầy trên dạ lại nè Arab e nhau à, pil alif còn nào mập này có pil alif gầy vì cái này bớt thì kham cái này là phải nhập này già nè wa alal vào fil jama nahwu ya zaitun mà cái ya harfun ita nó zaitun ni munata này ala ke mabni ala ala ni ya niyabahan at-tamma fi mahalli nas là jahla là như tôi là jahla jaa zaitun jelai fa'ilun marfu bil waw tapi pini jelai fa'il jelai marfu bil waw jelai mabni ala al waw makanya trong mô ra pina pina ni okay tương monata mơ nắn te pa hutua yan chừng monata nắn là mơ á à, mơ là mơ thì sao nhau cái mufrad alam nay mufrad alam thì thua nhu cái thì tôi cái cái này nè an nakira al maqsuda tông tua tua này nè nè mabniya này tông tua này mabni cho này có mabni cho này có mabni gầy nè giao cả ya zaitu tu này ya zaitu, ya ya cái ya rojulu này này مبني على الضم في محل نصب زيد مناداة مبني على الضم في محل نصب رجلون مناداة مبني على الضم في محل نصب اوكي تنتوايا والثلاثة الباقية منصوبة لا غير تكلاو هتاي منانا منصوب يا بو منصوب ني مراب يا نا نينا هكي هتاي منانا كان المر تاي منانا نكره غير مقصودة المضاف sabih bin mudaf ah à, wahiya yani klau tisanyo anna kirah ghairul maqsuda bagaimana ketilam kani dan a'ma kayo ka pemnut sub kat pat tu jilan kala ya rajulan khuz biyadi chứng gian hết phun ta rajulan ni munata mansub một cái mình súp nó kinh mắp ní nè ok Tisanya an-nakiratul uh, ah, maksudah ghair maksuda titua, ya titua, titua wal mudaf oke okay? ya ke tiklau tidak bukan ini tiklau nyu ke tiklau uh, ah, anak kira gaya maksuda ke anak kira gaya maksudah jeng hukum nyup ke ya rajulan ini cái chồng cạo nhớ nè tuan này thì ba à, cái al mudaf al mudaf ya Abdullah ni ya Abdullah ni ya Abdullah nhiều cái lại ya Rasulullah ni ya Rasul bắt đầu hati hạt sao phát yêu nabi ni ya Rasulah ni ni ya Rasulullah à, bắt đầu lại ya ibna ni ni ya ibna Zaidin cái giờ như một ya ibna Zaidin rồi จึงต้องปีนี่มันสูบนี่นี่เฮ้ยมันสูบนั่นนี่นี่บอกให้มันสูบจึงต้องต้องตึงตัวดีกล่าวนี่มันสูบเพราะนะวัลมุสับบะเป็นมุตาฟยากายาฮัสนันวัชฮูฮูติลมัญยูอัลมุสับบะเป็นมุตาฟยาฮัสนันวัชฮูฮูจึงยาฮัตฟุนิตาฮัสนันนี่มุนาตามันสูบ wajhuhu nó fa'il nào Cuma saja Hasanan wajhuhu. Này cái munata mansub này. Bỏ tông pin là mansub ok. Đó là ya ta li an jabalan bỏ. Này con chỉ là musabbat bil mutaham kan ini. Habis tanwin nyu ya amal hatai nyu ni maf'ul bihi ya. Ha. Chừng là chỉ là ya ta li an ya ta li an jabalan. Arab như là ibal Jeng Jengjaan funita nida tali'anni munada mansub. Karena jabalani maf'ul bihi di tali tali'anni. Nebok dalai sabih muta bin muta kanina. Kalau kalau muta ya nih ya nih. Tali'ah jabalin ya nih muta ya nih. Habilun ni muta ya jadi ya ya masabih ya bin muta ya nih. Jadi a muta ni muta funilai. Jadi ni tali nih مناداية وهو مضاف نيني مضاف إليه ها نيني مفعول به ده هي مضاف إليه جين أو nhưng apa saya mau forward saja trở lại cái này nè cái do cái này một sifa một sắp bà cái do hasanan ấy như nó phải phải là zim nè như hôm nay mà sẽ là zim nè do cái trả zaitun alal kursi hôm nay mà phone طيب يا انتم سوسين انا كيا حسنا حسنا حسنا فعل لازم hasana wajhuhu oke jeung temen uh, di di klaunyo ya rahiman bil ibad oke ya rahiman bil ibad uh, ờ, jeung uh, ờ, ya rahiman nih jeung bisa ni munata mansubnya nih rona bil ibad nih majrur mana rona waqad taqaddama fi bab la allati li nafyin jin bayanun musabbah bin mutaf tot dalam bab la allati li nafyin jin dikhannya ialah hakik maksud musabbah bin mutaf nan ha to ti safha tum ti safha dengan safha to ti safha to to ti safha to pa lo semlan ha to pa lo semlan pa ya ya la allati li nafyin jin musab atau pa lo semlan Boleh? Panas sebenar nilai apa? Eh jeng toh panas sebenar eh warna ni boleh? Boleh. Oh. Ah, wan musabbah bil mudhaf huwa ma ittasala bihi syai'un min tamam ma'nahu. Okey, chừng ma'na khan ni hakik yu musabbah bil mudhaf nan ma ittasala bihi min tamam ma'nahu. nè nih kejolet nè ini gini ma ittasala bihi ni ni yêu ni ni ma ittasala bihi min tamama nào giá lại chỉ là ya to lại ăn chỉ to đứng lấy thóc ăn ni có lại ma ittasala bihi min tamama nào ni ni cũng yêu yêu musabbah bil mutahir ni giá lại chỉ là ya to lại ăn chỉ to đứng thóc ăn không giá lại li ya hasanan to to đứng thóc ăn không ni ittasala untuk bayan mana ni nanya kau muksab bil mutahir ilaih យើងហូតបងបតាមកលាវកតកតមាហ្វីបាបឡាអលទីលីណាហ្វយិនជីនបាយ៉ានម៉ាណាអានមុសបាប៊ីនមូតាហ្វវបាយ៉ានអានមុហ្វរតប៊ីនមុហ្វរតហ្គៃវបាយ៉ានមូរ៉ាតប៊ីនមុហ្វរតហ្វីហាដាលបាបអកេមកសុតប៊ីនមុហ្វរតតលំបាបឡាអលទីលីណាហ្វយិនជីនប្លោហងមុហ្វរតតលំបាបមុណាតានីណានយះម៉ាឡៃសាមូតាហ្វវឡាសាប៊ីប៊ីនមូតាហ្វអត់កាត់ខាននៅណាននេះ ចឹងតែមិនតោះតាប់កន្លែងអលមូណាតាអលមូតាហ្វអ៊ីឡាយ៉ាមុតកលឹមចឹងជាថាវណាអលមូណាតាមតលមើចឹងតួតួអលមូហ្វ្រតវឡាំហងគេហងណាគេរមកស៊ូតានេះម៉ាប់នីម៉ាប់នីអលតមហ្វីមហាលីណូសយ៉ាអេរ៉ាប់ណាម៉ាប់នីអលតមហ្វីមហាលីណូសហ្សៃស៊ូនេះហងរជូលូនេះពីនេះក្រៅហ្នឹងណាគេរវិញមកស៊ូតាមុតាអលមូសាប់បាបិនមុតាហ្វនេះហកុំយោគេម៉ាន់ស៊ូប nah mansub ini ya rojulan ya Aba Bakrin oke okay. ya Abda Ar-Rahman ya Abda Ar-Rahim oh ya Abdur Rahimun ya Abda oke okay. jeng hata yang nan plo tinggi pak anwa munada plo pakai eh, al ke al munada mutaf ila ya Hmm. Al-munada al-mutaf ila ya al-mutakallim. Nih, al-munada al-munada al-mutaf ila ya al-mutakallim. Nih, munada ya gula mi ini nih. Al-munada nih. Mutaf ilaya mutakallim nah tenan ni munada mutaf ilaya mutakallim ya gulami nah, ni ya waladi ni ya ya nah, ya waladi ni ya kong ni ya mutaf ilaya mutakallim nah, nah. ni ya juga kam ya gulami nah tapi jaga nang senang yol Okey, an-niyyah kong maksud kala al-munata al-mudaf ila ya al-mutakallim. Faslun wa idza kana al-munata mudafan ila ya al-mutakallim jaa fihi sittu lughat. Tại hồi năm Tông phí nên ta kira Quran, kira Quran đó nè. Ờ, tông phí nào đã hồi năm. Chừng tại cái nữa ờ gạ nằm thì xá hồi năm. Yeah. gulami ha itu ya gulami okay. ya gulami Iba ya gulami tilmal ya gulami Tinam ya gulami ya ờ, dạ, gulami tiếng tiếng Nam đó họ ya dạ, habang bằng habang sa bằng sa nè, nó hasa ahatuha năm năm gọt, tại gì có hồi ahatuha hasful ya wal ittiza bil kasra ittiza này lệnh mơ đến al iktifa mananya hazahu ya plus na kenap ya hong hong hong kasra vì này ya gulam kia này ya gulami này như là với hai phần giá nè chừng y thọ chừng vớ hai phần giá chừng giá gù lám chừng ghê hai phần giá nè giá gù lám này hai phần giá nè này hai phần giá nè chừng thọ giá gù lám thế nên hai hai phần giá ngọ chừng chỉ là giá gù lám có hút giá gù lám có hút làm cốt an bộp Pola oh, punah kau nih bil kasrah iya nih ayat Quran. Ya ibadi. Ha ya ibadi. Tahu ya, tahu ya ni ni ya ibadi, oke. Tolak ya ni ya ibadi, ya kaumi, oke. Nah, nih. Oh, Dengar ya? Ah. Ya mi Ha asal num daya. Nih boleh gak ya gulami asalnya ya, boleh Ya gulami. Ah. Menekas boleh kala bo kasrah thale ya ha za hoyana boleh kani al ittiza bil kasrah na à, ya ibadi ya ka ya gulami dekat ni wa ya qaumi wa hiya al akthar mana lughah tisanya lughah cũng lu gặp dài tổng quân an có lughah này lu chuyển sang tổng quân an ta quân an ta ya cái này chừng xa này ya lughah ti tua isbatun ya sakina nahbu ya ibadi Terangkan ni ya gulami yo ni. Isbat ya sakinah. Ya mi, Ni isbat ya tapi sakinah. Tanya nah. Bah ni ya ibadi ya sakinah. Lugah itu ah. Di klau isbatun ya maftuhah. Nih ya ibadiyalladzina asrafu. Isbatun ya maftuhah ni chứng okay. ya gulami ya isbat ya maftuha nih tôi dia nih ya gulami ya nih nih isbat ya maftuha nih giao cộng ya ibat ya cái lugah tipa qalbul kasrah fatha, wa qalbun ya alif bây giờ dòng giờ giờ huy qalbun ya kasrah plana kalbul alif nan Oke, ha, qalbul qalbul kasrah fathah wa qalbul ya alif. Qalbul selih. Selih ataupun bleu Ha, qalbul eh, kasrah ni jeung fathah ya gulami ni ya bal. Ya gulami ni nyelak uh, eh, qalbul kasrah kan ini gulam gulami ni asalnya ni. Qalbul kasrah nan okay. chừng uh, ờ, lugah thì pa qalbul kasrah fathah wa qalbul ya alif ni qalbul uh, gulami ni qalbul kasrah cái này ni chừng cái chừng fatha, chừng gulama lúc và ờ, qalbul ya này chừng alif chừng như chừng như này gula ma gula mà ní yêu lệ ờ, qalbul kasrah này chừng phát ha rồi nào silih à, kasrah này chừng phát ta rồi silih ya này chừng alif nó bằng cái đó thôi nó chừng tí ba này ờ như mà sao sẽ qalbul kasrah silih này chừng phát ha rồi silih ya này chừng alif tới giờ bên này này ya gulami này ni ya gulami này cái này ya gulami ya gulami lục វាពីហ្នឹងយ៉ាគូឡាមីនណាជើងក្រិតឆ្លេះកាច់ស្រោះនេះនេះនេះជើងផាត់ថាជើងយ៉ាគូឡាម៉ាចឹងហ៎ណានេះយកកលបុលកាច់ស្រោះផាត់ថាណាព្រោះណាកលបុនយ៉ានេះនេះជើងអាលេវនេះយ៉ានេះជើងអាលេវណាទីលុបយ៉ានបច្ចកអាលេវណាជើងយ៉ាគូឡាយ៉ាគូឡាម៉ានេះយ៉ាគូឡាម៉ាណានេះនេះកាច់ស្រោះអស់នេះយ៉ាគូឡាមីអត់ដឹងនេះឆ្លេះកាច់ស្រោះនេះជើង Phật Hà rồi xí la ya này chừng chừng à liều này si la cái lòng cái này nó chừng Phật Hà hao này xí la ya mi cái này nó chừng à liều à, này ya của la ma nó này ha ya của la ma ya và là ta lu gọi nhau nấy là cốt a này Nabu ya hasrota ya à, hasrota asal à, yo này uh, à, ya has ya hasrati ni ni tena ya roti, như lại slih cái slih cái srah này chừng fatha slih ni ya chừng alif như chứng ya hasrata ni ya gulama giao cầu ấy hả ở ờ, nhà Arab nhớ nên chúng ta ta công ấy nhớ cái kia đó em là chúng ta ta chứng Tingja hai sơ ta bố này. tôi biết làm cốt à nhiều gạ lam Quran alif ni juga juga juga gup ya ni ya. Okey. Nah ni lam lam Quran hok kita hau ni. Nan je lah kaidah nak ngak ulama nah hau mak ngạ mai mất mak main Quran ni ya. Chừng lugah ti pa chừng tua tua lugah cái Năm lugah tu. Okey, lugah khamisah. Haiful alif wal ittiza bil fatha. Haiful alif wal ittiza bil fatha. Ni luwak di mơ này. Này. Gula mi yo này. gula mi này. Haiful alif. Cái này nhu nhu mai cái này cái haiful alif này plus nào? Hakian wal ittiza bil fatha. នេះកានេះនេះកានេះជាលេផាត់ហានេះឆ្លេះជាងកែស្ដោះនេះឆ្លេះជាងផាត់ហាយ៉ានេះឆ្លេះជាងអលេហនេះជាងយុជាងយ៉ានេះគូឡាម៉ានេះព្រោះណាពីនេះយុដល់ហើយហាហ្សោអលេហរបស់គេហាហ្វុនអលេហនេះរបស់គេហាហ្វុនអលេហ والاتزاء بالفتحه ម៉ាណាហាហ្សោអលេហខ្លះព្រោះណាកណប់យ៉ាហឹងផាត់ហាហ្នឹងយ៉ាគូឡាម៉ាជាងពីនេះយ៉ាគូឡាម៉ានេះនេះយ៉ាគូឡាម៉ាហាសាហូអលេហហាសាហូអលេហអូយ៉ាគូឡាម៉ា À. à. thế nên là cái này phải lưu gom xa thì xa hasful alif và tomul hasful là gì kana maksuran ka kauli ba'dihim ya ummu la taf'ali bi tammin mim cái là này ya cái ni ba ya mu nào đơn ăn nhỉ hazaf alif nan kla pro nào chạy thầm mà từ ngọ maksud maksud này này này gulaga bangka yol kanina ya gula kini ya gulama oni nila hadza halik nikla project tamah tengok huruf maksud ni ko mim ni gulami kanina chứng ya gulamu ni chừng phải ya gula mu ni ya ka ya ummu la tafali vitamin mim bini dan ni nah và cô đi a rabbusitnu bố này các bài là bảo cô đây rabbu này ok bài rabbi đó nè bài rabbu pitom bên bà wahia taif ni cái lu gõ con taif chuyện gà lu gõ thì nam nữa nè nhà hậu gây tập đi taif chuyện gà ok ok tên nhé nam nam nam lu gõ này tên nhé nè ok nam lu ga toka ga ok ga fa in kana munada al mutaf ila al ya aban au om mengkali jelek gai mengkalimah ap om mana ya lah kalimah ap om itu pikulam nggak ya bawa tem nghe à ya api ya ommi na. cái hmm. này ya gulam ya kệ mana ya ibadi ya kệ mana fa in kana munada này này munada này gulam này mudhaf ila ya đó là kalimah mudhaf cái này ap hang om phi Jaza fihi ma'a hadhihi lugat arba'u lugat. Nyoho enam lugat ni ya, lo nyu lebih dengan pak lugat gai nak. Jahla kalimah munata, kalimah ab um. na ho ho pa cái chừng hợp lâu thế nè. Thế nên thì pa rồi, chừng chừng pin này nó giáo cậu ni ya ya cái ya gulami ya abi. Chừng thì tisa này gạ thì tisa này. thì tisa ya cái Ah, ya abi, ya abi. Ya abi. Nih. Ya. Ya abi. Ha. Giảm tài. Rồi ya Abi Ya. Ya Abi Ya Abi ya Abi Ya, ya ke, ya aba. Nih. Tilmer, ya aba. Ya aba. Tinam Ya Abu mungkin uh, bisa ap om đi như lại nữ giáo hút mặt lùa là nó yêu yêu ngăn còn lùa ha, hay vì là ngăn lùa chạy khan là gan là mù đi nè do <laughs> cái thấy nó ngăn ta ha, hasan mà cái do cái nabi thấy Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngăn lùa ngăn nạ Muhammad hay ngăn Ahmad hay ngăn nabi rahmah hay ok à. chừng ngăn với Quran kì ăn Quran ngăn Quran ai dịch ru có Quran ăn phút con có Quran ok chừng ngăn lốp chạy khai là mù lìa chừng cái lấy mà áp ôm lên mù lìa này tại sao chừng lù gò như còn lù cái hấp lọc giờ cái gai mình hô tận nam ấy nữa cho nên hồ nam với hồ là pe pa thêm cả chừng hồ nam với này giao cả ông gang với này hạt kết là pe bằng gá đang cái gì hạt tay bằng sập anh ấy ok cô thơ mình đây nhặt xong bẹt xong trong rồi xong rồi này này bảo kể ta cả này e ta hà ta cái hà nương này xa thuộc là bạn mười năm như này chừng ta cái chủ chứ cả chủ thì chủ nó này thì xa nè không chỉ là chủ ta cái nó thì chủ ok ibta luôn giá ta ăn mặc su rồi ya abati ya ummati này này ya abadi ya? abadi ya ya abadi ya abadi ini nih ibdal ya nata no selih ya selih ke ya, ibdal ke ya. lih ya cinta no lih ya abi loh ya abadi no selih ya no cinta no senang kok ya ummati no nih ummati ya ummati no Lampu cốt an làm ya abadi no. Dalam Quran không mà. Nên Ya batista chứ. Này này này này là Quran này. Bố này. Ờ ya ya ta'an maksurah. Nih ta maksurah ya abati ya ummati. Wa biha nih này ya, lugah này này. kara asab ah ghairu ibnu Amir. kira asab tujuh bahak nih. Ya abati, oke. Surah Yusuf ya abati. Dan mana ya? Hmm, ya berarti. Lughah ti thua Uh, trong gặp áp ibnu amir fathuta ya abata ya ummatan hmm? ya abata dan đó ya ya ki ya ummatan nó ya abata nó ya ummatan No. này này này Ta Ta Hạt mà mà như Al hay នេះសតហុតតានេះលោកអស់ទីក្លៅមិនអញទីទីសំឡាននេះនេះអលចាំអូបេនតាវលអលីហ្វវបិហាគូដេអាសៃសានចេតាហើយអលីហ្វហើយមិនអញយ៉ា ya Ya abata ha ya ya ha ini kan nun paham ya abata Ôi, yêu lấy cái nghi băng yêu Ya tới đi mà đây này là nghi băng yêu đó nè à ya ummata Om Om uh, ya Om Mata have haplof ataupun uh, ya abati pita warya ya abati ya abati ya, abati Om mati hmm. Nia có một số là ờ, Kalima áp bằng ông hợp như này chừng muna ta như hồ năm lu gói á nhưng như thêm pa cả thì sa tua lão pa như trường hợp lâu nó trường hợp lâu tên nó nè ok ờ. wa iza kanan munata mutafan ila mutafin ila ya nih wa iza kanan munata nan mutafan mutaf ila ya ka nih ya mu gulama gulami gulana munata ya mutaf ya nih Còn là mutaf ila mutaf ilaya ya <laughs> gulami là mình bỏ cái tổ băng ấy eh. làm giờ chưa phi thì phi cái này phi mutaf ilaya ya này này này phi này phi ini fi uh, mutaf ilaja ini nih. Lam itu fihi phi fi ini ini nih. Illa isbatun ya maftuha au sakinah. Tehu dapat ya gulami hasa à, ya gulami ya maftuha Pulang ya gulami hasan maftuha hasan dapat entai. Ya gulami ya ya gulami. Nih sa maftuha hasa sakinah. Tua. Nah, temen nih. Okay. Ừ. Illa idha kana ibna ammin au ibna ummin fayaju fihima arba'u lughat. Jadi kalimah munadzaran ibnu am ibnu um ni harus pak lughat. Ha pak lughat dia bisa dia lop ni loh ya. Ah, ini biasa munadzaran. <laughs> You you mah you ja thì thì pa Tisa apa? Tisa Haifolia. Nih. Haifolia. Tisa apa ke? Haifolia ma'a kasrin mim. Ma'a kasrin mim. ok Okay. Chừng bây giờ ya ya ibn ammi ya ibna ammi ni ni ni nó nói ya ibna ummi ni như là hai phần giá như nát giáp này ammi đó như này này à sao như này ammi ni hai phần giá ma kasrin mim thế này ni ya ummi asan umtaya tapi hai phần giá ma mim chừng lừa thì xa lừa thì tôi và phát hi hà ya phát ta mìm vợ phát hô hà như này phát hô mìm giáp cái giáp na amma hà nan ya ya na na amma ya na omma đây là này tôi lừa thì tôi lừa thì cloud ừ. để chạy lê đang ngặt thua thua lợi là chừng hạt hà sa đấy hậu thua na hai phần giam a cái chân mím đủ gọt thì xá và phát hi há như này phát hi mím đủ gọt thì túa để tịt lao Blok wabihima kudi afisab ah. Maka ini nih wabihima nih nih kembali Nabi Musa yap na umma Nabi Harun ya Nabi Musa yap na umma mau hijabna umma ki khat usmani juga anannya asal hijabnya umma yang ini hijabna umma yang ini tapi khat usmani juga anannya nana Quran jumhur ulama lagi Quran kegaim khat usmani gak sah oh có giờ nhầm ta à, mi ra ta khu sushi ya như này như gạ thông này giờ là tôi thì thông đa vì này dắp na om om ma giờ này tôi biết điện này gạ vậy nãy giờ khóc mà này nước ulama lại hoa rồi hiểu gạ Quran cái gai mình khắc này hồ hà rồi ừ. to làm surah kia này az-zariyat was-samaa banaynaha bi aydiu was-samaa banaynaha bi aydiu bi aydiu này bi aydiu này này như gã dài tuổi này mọi người bác không làm gì bi aydiu was-samaa banaynaha bi aydiu này này giả như nó dạng nó giả sao mới nè được rồi làm Quran cái bố nâng kalimah rahmat gạ yoni nâng lebih gạ yoni Moga nương Quran tapi rahmat kayak ini tapi kayak ini. Khot khot Bismani hu hu hu hu ke pre sing oh. Ờ. Tức là nghe là chùm hốt đó chùm hốt ulama cái Quran cái game khot này chừng này. Giờ chỉ cả tham gia cho gạ yani này, gạ tham gia chỉ gạ yani chừng on Quran. Về gạ on. Nó Quran khot Usmani này dập na umma. Chứng từ cái là ní bài ní. Dập na dập na umma bên này cái này umma. Jeng lugah tiklau a di tua đó chứ lugah tiklau isbatul ya isbatul ya isbatul ya maknanya yabca ya isbatun ya ya oke okay, yapna yapna yapna ke isbatul ya yapna ammi ini isbatul ya nih ก็นายับนะอมมีปีนี้ก็มีแล้วนี่ยับนะอมมีนี่ปีนี้ขึ้นมานี่วายาสุกัยก็นับสี่นี่ยาอมมีอิสบัดยาเอานี่โอเคนี่สนั่งไม่กันคันลูกอ๋อลูกอลูกอ๋อติกล่าวลูกอ๋อติป้าว่ากลบุลยาอัลีฟัน qalbun ya alifan lughatiba qalbun ya alifan Jenggak ya bau yapna yapna ke yapna amma nislih ya nih jenggak lewat <coughs> lona yapna amma. yabna umma lugati pa niya kong mana sila ni yabna ta amma ni isbat qalbun ya aleho ni ni la talumi wahjai bị cái khăn bé đây này này amma chừng ta lugot chừng tụi mình thì pi pa anmonata ya chừng ចាំគេអ៊ីនសាអល់ឡោះទៅចាប់ដើមបើកបែបទីផៅហ្នឹងបើកបែបអឺគេនេះអលម៉ាហ្វូនមកត្លុកណាអ៊ីនសាអល់ឡោះជាងតាស់មកសម្លាញ់នេះទៅទើសទំនេរហ្នឹងសុផានកល្លោហុមវបិហាំតិកអស្ហដូនឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡាអានអស្តោហ្វីរុកវ៉ាអទូប៊ូអ៊ីឡៃ